em sẽ chia sẻ cho các bác cách để các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu được với cái bộ hột tài xỉu 2020 này bên em hoàn toàn là hàng độc quyền của bên cơ sở sơn tài xỉu bên em và cái cách lắc cũng là độc quyền của bên em các bác nhá và với cái bộ hột này như em đã nói nó hoàn toàn không tan tích vậy nên bây giờ em xin phép sẽ được test thử phần tan tích của bộ hột này cho các bác xem đầu tiên thì em xin phép được thử nam châm đây nam châm này nam châm không hít em thử nắp này chưa nắp chén dĩa đều không hít đó nhá em xin phép được dọi đèn em xin phép được dọi đèn bộ hột này đây hột hoàn toàn trong các bác nhá đây một trăm vắt luôn đấy chưa ạ bởi vì là hôm nay vội quá nên em à, chưa chuẩn bị được cái phần nước muối nên là em xin khất các bác phần nước muối nhưng mà các bác mà lên cơ sở em hoặc các bác mua bộ hột này các muốn test tan tích em sẽ test đầy đủ cho các bác riêng với cái bộ hột này thì em bao các bác ăn thua trẻ hột nếu như các bác trẻ ra mà bên trong này có tang thì em xin đền tiền gấp 10 lần cái bộ hột này các bác đã mua và với bộ hột này khi mà chưa được bên em chia sẻ cho cách lắc thì các bác lắc bộ hột này nó sẽ đi đều 5 năm và tỷ lệ lên bảo nó rất là cao các bác nhé sau đây thì em ờ, sẽ test thử cho các bác cái phần mà em vừa nói là tỷ, tỷ bộ hột tỷ lệ đi đều 5 năm đây bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ em sẽ lắc về xỉu xỉu tài xỉu tài xỉu được chưa ạ vừa rồi em đã lắc cho các bác tỷ lệ đi đều 5 năm chén tài chén xỉu sau đây thì em sẽ test thử phần giữ tài giữ xỉu để cho các bác xem. Bây giờ nó đang ở xỉu, em xin phép được giữ xỉu. Một xỉu. Hai xỉu. Ba xỉu. Bốn xỉu. Trái này thì em lắc hơi mạnh tay nên là nó đã lên tài nên tài nhưng nó lại về bão năm được chưa ạ thế là vừa rồi là lắc bốn chén xỉu và bây giờ là được một chén bão này bão tài này bây giờ em sẽ lắc giữ tài luôn cho các bác một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này Thấy chưa ạ?